À, xin chào mọi người. À, hôm nay là thị trường giảm 62,69 ờ, điểm. và một phiên giảm rất là mạnh mạnh của thị trường. Hôm hôm nay hầu hết tất cả những dòng cổ phiếu đều giảm hết. Không có dòng nào mà trụ nổi hết trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Đây, tất cả những cổ phiếu trên tất cả các dòng đều giảm, đều chung một sắc đỏ. Không có cổ phiếu nào trụ nổi hết thì ở ờ, thị trường hiện tại thì ờ, hôm nay thì ờ, khối lượng giao dịch đâu đó khoảng 557 phết 557 triệu 892 triệu 892 ngàn cổ phiếu và giá trị thị trường đâu đó khoảng 15 15,775 tỷ thì hôm nay đã là một phiên đặc biệt là mở thị trường giảm từ đầu phiên cuối phiên và là giảm đều cả giảm đều các các phiên đó chứ không có không không có sáng giảm sáng tăng kiểu giảm như những phiên hôm trước thì uh, hôm nay thì giữ nguyên các dòng full rom như là FPT, hay là MWG hay là PNG đó, các cổ phiếu uh, trụ đều đồng loạt quay đầu hết chỉ có mua lắc đắc một vài cổ phiếu mà nó bó cung hoặc là nó có câu chuyện riêng nó không thật ra thị trường như hiện tại thì những câu ờ, những cổ phiếu mà phi thị trường á, thì nó còn trụ lại thôi giống như ờ, FIR ở First chẳng hạn FIR đấy còn lại là quay đầu giảm hết những cổ phiếu nào mà đại chúng nó đều giảm hết đặc biệt là dòng ngân hàng hôm nay góp ờ, góp chung cho chỉ số giảm cũng rất là mạnh mẽ nha rồi hôm nay thì dòng ngân hàng là cầm đầu trong cái việc làm cho bán à, bị bán bán rộng ở thời điểm hiện tại như Vietcombank này, Bit này, à, VPBank, Techcombank, Công Thương, MBB đấy. Trong năm uh, à, 8 cổ phiếu để đến 5 cổ phiếu là bên dòng ngân hàng rồi. Thì dòng ngân hàng hiện tại là nó chiếm đâu đó khoảng 30% thị trường cho nên dòng ngân hàng nó mà giảm thì tất nhiên nó sẽ kéo chỉ số VN Index xuống đi cùng VN Index là VN30 cũng giảm 70 điểm luôn là đâu đó hiện tại thì VN30 á, thì nó chỉ uh, cao hơn VN một chip chênh chênh nhau đâu đó khoảng 30 điểm thì ngày mai ngày mai có thể là một phiên hồi nhẹ của uh, ngày mai có thể là một phiên hồi nhẹ thường thường mình thấy là ngày mai sẽ phiên hồi nhẹ giống các bạn nhìn thấy này uh, đây ở các cái phiên giảm mạnh ờ, nhiều dưới phiên này những phiên giảm mạnh như vậy này thì có thể có một phiên hồi lên này đây những phiên giảm mạnh theo một có phiên hồi lên thì phiên ngày mai ấy, mình dự đoán vn cũng sẽ hồi lên thôi nó hồi đâu đó khoảng đưa cái nến này đầu lên hồi bắt đầu nó sẽ ờ, mở gấp sàn rồi nó bật lên bật lên đâu đó khoảng đưa cái nến này này nhắm sàn nó bật lên nó thì ngày mai mình nghỉ ờ, mở mở, cửa hay hở gáp á, sau đó bật lên như vậy tương tự như mấy phiên này vậy. view qua thơ thị trường nước ngoài bán ròng 107,5 à, tỷ bán ròng nhẹ ở trên sàn HOSE và bán à, ròng nhẹ ở sàn HNX là 6 tỷ thì chủ yếu nước ngoài mua bán ròng chủ yếu trên sàn HOSE ở HNX chịu ít tại vì hầu hết các cổ phiếu ở VN30 thì đều đều nằm ở uh, sàn uh, HOSE ngày mai là mình nghĩ thị trường à, mở mở phiên sẽ hơi gáp ha hơi gáp thôi mở gáp xuống thì cuối phiên sẽ hồi lên đưa cái nến tất cả những cổ phiếu mà dòng bất động sản à, hay là những dòng thị trường á đều à, những cổ phiếu mà dòng thị trường như dòng ngân hàng này, chứng khoán à, bất động sản thép thủng giờ giờ này là để dẫn dẫn đầu cắm hết đây đích đích thì đương nhiên là sàn rồi thì mình nghĩ nếu mà đích ở vùng thùng ờ, đích mà thùng vùng này thì mình nghĩ đâu đó nó thể về cái nền cũ của nó đâu đó giá khoảng 30 32 đổ lại á rất là khả năng cao á còn hiện tại nếu mà dòng bất động sản đích mà giờ mình mọi người bảo lên chứ mình nghĩ nó chua lắm rất là chua thì vì à, cái à, đích hiện tại mà các bạn nhớ nên nhớ đợt vừa rồi à, họp đào cổ đông của đích cổ đông nhỏ lẻ cả mỡ 700 người cơ mà nguyên một cái hội trường đầy kín mít sau khi cổ đông lớn hiêm làm để thoát hàng mà cổ đông nhỏ càng ngày càng nhiều mà riêng cái cổ đông nhỏ cái hệ cổ đông nhỏ mà cầm cổ phiếu thì cổ phiếu nó rất khó lên rất rất khó lên tại vì cái cổ đông nhỏ thì cái tâm lý người ta rất là dễ bị dao động đúng không ạ và lại khi mà cổ đông nhỏ thì mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi gia đình nó khác nhau đấy mà nhưng mà tâm lý chung á, là khi mà cổ phiếu nó hồi lên một đoạn này như đoạn này này các bạn nhìn thấy này nó xuống đây nó hồi lên một tí xong người ta bắt hàng người ta bán thì đó là cắm xuống đúng không ạ không lên được đâu không có lên được đích khả năng cao mình nghĩ thể vô về vùng 32 31 32 này này Him Lam bây giờ à, Him Lam nguyện vọng của Him Lam bây giờ là bán triệt để thoái vốn khỏi đích luôn là bán tất cả, tất cả cổ phiếu của đích thoát khỏi hoàn toàn mà bán không phải bán à, giá thỏa thuận đồ trao tay mà là bán bán chào bán công khai trên sàn đó nếu cổ phiếu mà nó bán thỏa thuận trao tay qua một bên nào đó thì nó đỡ tại vì bên người ta thì người ta gì? Ờ, nhận hết số ờ, cái lượng cổ phiếu kia thì người ta có thể người ta lại không bán ra sau khi cứ bán cả cứ cả đến sàn vậy thì xong rồi đích xong rồi đó đích mình nghĩ đến kê cả hai ba đến sang năm sang năm đến năm nữa hai năm nữa thì chắc gì đã về bờ chắc gì đã về giá 120 khó lắm sell sell mà nó thủng thủng vùng này mình nghĩ chắc nó về về 10 giá 10 thì đấy khả năng khả năng về giá 10 luôn á à, thì mình không có ý lấy gì cả nhưng mà ông ông share với ông đích này là mình ấn tượng với nó như hai, hai hai cổ phiếu này nhất tại vì năm ngoái hai cổ phiếu này hai cổ phiếu cái nhận sóng của dòng bất động sản Shell Shell mình nghĩ chắc cũng về giá 10 quá rồi ờ, L14 level 4 hiện tại nó cắm mặt cắm cắm rất là sâu á này ngay cái vùng ngay cái vùng mà vùng hỗ trợ như nó giai đoạn thế này mà nó rơi nó rơi rất là mạnh như vậy thì mình không biết là nó sẽ bởi về đâu nữa chắc thì có khi về bởi về 90 á về giá 80 90 quá tại vì cái vùng này nó nó nó bị à, nó bị đẩy giá cao quá đẩy giá để đẩy giá giá trị thật quá là cao mà hiện tại L14 á, L14 á, thì có một số vị trí rất là đẹp thật nhưng mà người ta ụ đất thôi chứ người ta cũng chưa có xây xếp gì hết đấy cứ ờ, mua đền bù xong khoanh tôn lại không có xây dự án không có làm hạ tầng gì cả hoặc là làm hạ tầng hình như không có làm hạ tầng vậy nếu làm làm hạ tầng thì phải mở bán mà người ta không làm hạ tầng ụ đó luôn á Lv4 hôm nay quay đầu giảm sàn này thì lv4 mình nghĩ chắc có thể về giá 100 90 100 thật khả năng cao vậy nhưng với với tốc độ rơi mạnh như vậy à, LDG LDG LDG thì đỡ hơn à, hai ông kia nhưng mà khả năng cao thì LDG chắc cũng về vườn đúng không cũng về vườn theo dòng anh em nhé thôi này đất xanh đất xanh hiện tại nó gầy gãy rất là nặng rồi khả năng đi lên còn chua chua lắm mình nghĩ đất xanh nếu mà bờ nó về có thể nó có thể nó về bờ đấu giá 20 á 20 mà giá 8 như về 20 thì cũng từ đây về đến giá 20 thì mất khoảng 30 à, phần trăm nữa đó mà từ à, từ cái đỉnh này về cái nền này thì mất 56 phần trăm cho là 60 phần trăm ở 55 ờ, phần trăm 57 phần trăm 57 phần trăm chỗ mẹ ơi khóc ròng khóc ra tiếng mãn luôn đấy. uh, ờ, nhóm bất động sản dòng ngân hàng cái gì đi sơ qua ha ừ, dòng nhóm VBank ngân hàng là giảm ít hơn này. nó giảm ít hơn ờ, hơn so thị trường chung có giảm thì giảm ít hơn đỡ hơn là dòng với dòng khác tính ra thì uh, ngân hàng người à, ta người ta tăng lãi suất thì dòng tiền nó hút về nó cũng đỡ Vietcombank Vietcombank lỏng lắm ACB ACB cũng đỡ hơn tuy nhiên tại là mình nghĩ nó vào đào trend này đó nó gầy rồi rồi thép dòng ngân hàng thì nó đỡ hơn à, thép đi hòa phát và phát thì nó cũng đỡ hơn này giảm nhưng mà giảm ít hơn Hòa Phát thì à, tới đây à, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Mình nghĩ à, sau khu phát hành này thì Hòa Phát chắc nó thành con khủng long bảo chúa nó là khủng long thường đó rồi. Quy mô nó thuộc top top có trần trong thế giới luôn đấy đó. Rất là khủng long, rất là khủng lồ. Hoa sen hóa sen thì nó gậy tren nó đi nặng nó hòa phát rất là nhiều này tính là hòa sen hòa sen tạo thành ờ, vai đầu vai này và như một cái này là vai đầu vai ngược này. cắm mặt xuống này đó hòa sen hòa sen về đâu thì mình không biết chịu TLH thép tiên lên thép tiên lên thì giống hòa sen này trường đứt tren hết rồi mạnh nhất có thể hỏa phát rồi à, chứng khoán chứng khoán chắc mình nó gạch nó gạch nặng hơn á chứng khoán bây giờ hiện tại VND nó chạy gậy rất là sốc gậy sốc thật đấy giờ nó gãy trên rồi giờ chắc đất quá hòa từ VND mạnh nhất còn các con khác thì chắc đĩa rồi biết ai ui rồi ôi gãy trên hết trơn rồi từ đến xuống đây thì còn chi nữa đâu mà hóc với sầu rồi đi qua mua sơ qua một số dòng thôi hôm nay thì mình sẽ à, nhân cái nhịp giảm cái nhịp giảm của thị trường hôm nay ấy, thì mình sẽ chỉ cho các bạn đếm à, đếm số nhịp giảm của, của trong một thị trường nào trend thì uh, thông thường thông thường ở trên thị trường chứng khoán á, đối với một khi mà thị trường chứng khoán vào Dow trend ấy, thì nó sẽ giảm từ 3 đến 5 nhịp nó sẽ giảm từ 3 ờ, đến 5 nhịp á cho nên là uh, <clears throat> khi mà khi mà khi mà khi mà cổ phiếu thị trường chung á, nó giảm ở ngay cái khúc này này đây nó giảm đây này nó giảm ngay hết hết ờ, khỏi các cái mốc hỗ trợ này thì mình xác nhận thị trường nó vào downtrend này này, sau, như, sau những cái phiên như vậy sau những cái phiên này thì mình xác nhận thì từ đó vào đo trend rồi á thì mình đã cho khách hàng uh, co cụm lại tức là sao uh, các bạn uh, cho khách hàng người ta um, thu tiền về hạn chế giảm tỷ trọng xuống cầm tiền mặt là cầm tiền mặt an toàn tài khoản hơn đúng không khi mà giống như các bạn thấy ông trời mưa nó giống như cái hệ thống báo mưa tự động quét đấy khi mà có cảm ứng khi mà các bạn cái cảm ứng nó trời mưa thì tự động cái dây nó thu quần áo vậy vậy đấy hoặc là khi mà trời mưa thì các bạn cảm thấy mà trời mà khi các bạn đi thả diều mà thấy trời nó âm u á bị mưa các bạn thu thu dây diều về thôi không lẽ để các bạn để cho diều nó ướt đi đúng không đối với thị trường à, giảm à, như vậy thì hiện tại mình bên mình rất là cẩn rất là cẩn thận trong việc ờ, giải ngân bất chấp kể cả những phiên như vậy những phiên mà thị trường nó hồi phục những phiên hồi phục như vậy mình cũng ờ, rất khuyến nghị khách hàng rất là thận trọng và không có giải ngân thì từ cái đoàn từ cái đoàn nhà nó giảm khỏi cái cái mức này thì hiện tại bên mình vẫn chưa thể mua một cổ phiếu nào hết đến hiện tại vẫn cầm full tiền mặt đó quay lại với thị trường chung của chúng ta thì à, đếm à, nhịp giảm của thị trường này đoạn này là thị trường Dow Jones của năm 2018 hoặc đó 2020 đây à đây thị trường à, Dow Trend của năm 2018 này thì rơi từ bắt đầu rơi từ nhịp này đây là nhịp đầu tiên này Rồi, nhịp hồi thứ hai nhịp hồi lên này đây là nhịp nhịp rơi thứ hai này đây là nhịp đi ngang này cái con chuột của mình nó bị xì cà que quá chơi thứ hai này nhịp hồi này cái này để tích lũy thì à, lập nhịp hồi thứ ba nhịp hồi này đấy có thể được tính là nhịp thứ hai và cái đây là nhịp thứ ba này ở nhịp thứ ba này các bạn nhìn thấy là nó rơi rất quyết liệt rơi rất là mạnh rất là sốc thứ ba này nó rơi nó rơi với biên độ đâu đó khoảng là rơi 30 phần trăm tuy nhiên là ở thị trường hiện tại mình thấy cái biên nhịp rơi thị trường hiện tại nó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều À, tại sao tại sao mình lại à, mình có thể lấy cái cái quá khứ của cái nhịp rơi à, cái thị trường năm 2019 này để để để để mình mình làm ví dụ tại vì cái thị trường chứng khoán bản chất của thị trường chứng khoán là không có thể đổi nó sẽ lặp đi lặp lại vậy đó tại vì bản thị trường chứng khoán á, nó được vận hành bởi con người mà mà cái cái bản chất của con người thì bật qua hàng bao năm nay thì nó vẫn không thay đổi gì hết á vẫn bị chịu sự khống chế bởi lòng tham và nỗi sợ hãi đúng không ạ cho nên các cái nhịp rơi của nó thì nó cũng tương tự như nhau thôi đây mình à, mình lấy lại à, cái, cái cái cái thị trường VN Index của năm 2008 này mọi người này cái đỉnh của nó ở đây đỉnh của nó ở đây hồi đó mình nhớ thông hồi đó là năm 2008 đó, thị trường chỉ có mua thôi thị trường cổ phiếu cứ mở mắt ra là xanh mở mắt ra là trần mở mắt ra tăng trần hồi đó đánh chứng khoán ông nào đánh chứng khoán hồi đó trúng sướng mở mắt ra tăng trần nhà nhà chứng khoán người người chứng khoán kể cả bác xe ôm cô bán nước vỉa hè cũng đều chứng khoán hết đấy hồi đó các cái thông tin về cái gì à, Việt Nam gia nhập WTO rồi các cái ờ, báo đài thổ bơm thổ rất là kinh khủng đây là nhịp rơi thứ nhất của nó đoạn này thì thông tin nó còn chưa rõ ràng cho nên nó hồi lên nó xuống rồi là hồi lên thì nhịp rơi của nó thứ hai thứ hai của nó ở đây này chơi thứ hai của đây nhịp rơi thứ hai đây rồi nhịp hồi và nhịp rơi thứ ba đây để một thị trường nó đi lên á, thì nó cần phải nó rơi khoảng hai đến ba nhịp nhưng mà năm 2008 này tại vì nó đi lên ghê quá cho nên nó xuống nó đi lên nam bộ mà nó xuống ít trang giống hình kim tự tháp vậy đó khủng khiếp thị trường bắt đầu nó hồi phục bắt đầu nó chỉnh chỉnh xong nó đi ngang đi ngang mấy năm trời bắt đầu nó mới đi lên được là cái cách mà mọi người đếm cái nhịp rơi những cái nhịp rơi của cổ phiếu còn những cái nhịp rơi như vậy này những cái nhịp rơi ờ, như vậy thì do yếu tố do covid Đấy, yếu thông yếu tố thông tin covid thôi mọi người lo lắng quá nhưng thực chất thì bản chất nó vẫn thị trường đi lên nó nó chỉ chỉnh trong nhất thời xong nó nó lên nó chỉ chỉnh đâu đó khoảng 20% mươi phần trăm chứ mấy 20% trăm ờ, mới có 15% nó lên lại à. đấy thị trường nếu mà thị trường mà nó mà sang đến vào uptrend đó, thì nó chỉ chỉnh chỉnh rất ít sau đó là tiếp tục đi lên trong khi đó thị trường hiện tại là nó rơi vào biên sideways rất là rất là lâu rồi nó không lên được nữa bây giờ nó nó xuống những cái phiên mà giảm như vậy thì mình này nó giảm giảm hở gap lớn như vậy mà không quay đầu lấp gap lại thì mình tin chắc chắn rằng cái biên rời nó còn rất là lớn nữa phiên ngày mai phiên ngày mai thì có thể làm phiên hồi ở đây có thể làm phiên hồi ở đây nó hồi nó xuống hồi gáp này này nó cho hồi lên đây hồi gáp đây trong hồi lên đưa cái này thì đâu đó khả năng mình mình sẽ có một số cổ phiếu tần tần quay tần trở lại tuy nhiên việc mua mua những thời điểm mua cổ phiếu ở những thời điểm hiện tại rất là khó rất là mạo hiểm nha những cái phiên mà các bạn nhìn thấy là cái phiên hồi phục như vậy này những cái phiên hồi phục mà von rất là yếu là sao von yếu cái von này nó yếu là sao tức là cái dòng tiền nó không có không có dòng tiền gì mà bắt đáy không không có dòng tiền vào á không có dòng tiền vào mà không phải kẹt ờ, mình thấy ở, ở những thời điểm hiện tại không chỉ riêng à, các cái nhà đầu tư bị kẹt đâu nha kể cả các cái tổ chức cũng bị kẹt cổ phiếu luôn á người ta cũng không lường trước được cái cái chuyện mà ông quyết ông quyết ông tân hoàng minh ông hai ông này sau kiếm một bích rồi dẫn tới các cái, cái các cái hệ quả mà chính quyền nhà nước bắt bớ rồi thị trường nó rơi vào đỏ trend như vậy họ cũng không có thời gian là kịp là thoát hàng được mà hiện tại thị trường một khi thị trường rơi tất cả những cổ phiếu xấu tốt hay nội tại doanh nghiệp gì đó tốt thì đó cũng đều giảm hết đó các bạn thấy ông Đức Giang lời lời gấp 3 cùng kỳ Vĩnh Hoàn lời gấp 3 IDI gấp 10 rồi ờ, chi nó HAH là gấp 5 mà thị trường vẫn bán như phá ảo vậy đấy như vậy do sao tại vì ờ, các ông mua cổ phiếu đó các ông xài margin mà giờ công ty khô margin thì nó lôi các cổ mấy cổ kia nó bán thì mà nó bán thì cổ phiếu nó giảm thì nhà đầu tư khác không không bị khô margin thì cũng hay không bị phọc xe thì cũng lôi ra bán theo thì nó tạo ra hiệu ứng kiểu hòn tuyết lăn vậy đấy mình nghĩ chắc à, chắc chắn phiên ngày mai sẽ hở gap và sẽ hồi lên khả năng cao là như vậy những phiên mà trước đây thì nó cũng đồ no những phiên mà giảm mạnh như vậy đều nó đều hồi cả đấy Đây, thị trường bây giờ nó thị trường trend này nó giảm từ 3 đến 5 phiên 3 từ 3 đến 5 nhịp thì bây giờ nhịp thứ ờ, nhịp đầu tiên nhịp thứ hai nhịp thứ ba đấy nó phải đợi để để, để muốn đưa được á, để, để muốn mua được á, thì mọi người cần phải đợi đợi cho nhịp đợi nhịp này nó rơi nó rơi hoàn toàn đấy cái ờ, đợt phọc sale sắp tới đó, nó còn chưa phọc sale cho nên cũng còn rất là nhiều rủi ro mà những nhà đầu tư phía trên này bị kẹp hàng rất là nhiều này đây kẹp phía trên này, này. phía trên vùng này phía trên kẹp này nha còn vùng bắt đây phía trên này nó kẹp nữa rồi những bạn bắt đây đây kẹp đây nữa thì trường hồi lên thì người ta sẽ bán là cứ hồi lên là bán hồi lên bán à bán như vậy mà dòng tiền lớn không vào thì khó mà thị trường mà lên được thì thị trường hiện tại bây giờ chính là thị trường đời thôi còn à, ai muốn mua thì à, nhà đầu tư nào muốn mua lướt lát hay à, thích cái thử, thích cái cảm giác mà trading nhé thì mà mình là khuyên chân thành của mình là, là nên uh, à, tỷ trọng nhỏ thôi ba năm triệu lướt lướt cho vui vậy còn không thì thôi được thì à, được thì, thì bỏ ba ba triệu năm triệu gì đó lướt lướt lướt kiếm tô cháo kiếm tô ăn sáng kiếm tô cháo ăn sáng đấy còn được được thì t ba về lời bán lộ bán bán hết không có giữ mà cái mức kháng cử à, cái mức hỗ trợ tiếp theo của thị trường vn index hiện tại mình nghĩ chắc đâu đó khoảng 1.200 thôi khả năng cao là về hàng 1.200 thì vì 1200 khả năng cao về phút đó nếu rớt vùng 1200 thì chắc về, về một lúc cùng lắm là về 1000 thôi mình nhưng mà mình mình nghĩ chắc có thể rớt về đâu đó khoảng 1200 là xong nó hồi lên thôi đối với index ấy, mà theo mình đánh giá thì nó nên nó rơi càng quyết liệt càng tốt càng mạnh càng tốt hở gáp hở biên ờ, hở cứ hở biên mở hở biên ba bốn phiên liên tục được giảm hết biên độ khi mà nó giảm hết biên độ là sao thì ờ, cái ông nào bị khô phọc xeo thì phọc xeo rồi các ông cái ông nào bị khô margin thì khô margin rồi lúc đó thị trường nó chiết khâu rất là sâu thị trường chứng khoán hiện tại nó chiết khâu rất là sâu á, thì ờ, lúc đó thì cái dòng tiền lớn người ta sẽ vào người ta bắt đáy thì nó tạo ra những phiên bùng nổ theo đà thì lúc đó thì đợi thì đợi nó xác nhận là bùng nổ theo đà xong rồi anh em chúng ta lao vào chiến đầu tư thôi mua bán thôi còn ờ, thì đối với thị trường hiện tại nó công nhận mình mình thấy là nó chiết khấu đã sâu thật rồi nhưng mà để để mà mình nghĩ nó vẫn còn chiết, chiết khấu tốt hơn nữa này chiết khấu sâu hơn nữa đang đợi mình ờ, hiện tại bên mình vẫn đang đợi đợi cái khoản chiết khấu nó sâu nữa mà đối với thị trường mà thị trường dạng như vậy ấy, những cổ phiếu nào mạnh thì nó vẫn cứ mạnh đấy có rất là nhiều cổ phiếu mà nó chỉ rớt rơi thì rơi nhưng mà rơi không có nhiều HAH này chẳng hạn đây nó hiện tại thì tính ra thì nó vẫn đang ở vùng đỉnh của nó thôi nó chỉ đang gọi là tích lũy lại HAH này rồi ờ, gì nữa VHC đây nó còn đang tích lũy này thôi rồi đi rùng này đấy ly nó quay đang quay lại à, nó vùng đỉnh của nó nó tích lũy lại thôi thì phía ri hôm nay thì cái độc bán nó về cuối phiên nó mạnh quá chứ đầu phiên nó còn xanh vẫn tốt ri hiện tại mình đánh giá là còn một trong những mảng cổ phiếu mạnh nhất thị trường hiện tại ở VNA đây VNA thì hiện tại nó còn đang tích lũy ở vùng vùng dưới nhưng mà nó đang hơi có có hơi hướng xu hướng là đang đang đang đi xuống nha cẩn thận VNA mình đánh giá HAH cao hơn VNA VNA hiện tại mọi người nên theo dõi thêm mà cũng không nên tham gia một cái chỗ này rồi um, gì nữa ta ANV Nam Việt Nam Việt thì nó đang tái tích lũy lại thôi đó, nó chưa có phải trend gì cả thị trường hiện tại nhưng mà hiện tại thật ra mà nói thì số mà mà có thể mua được thì nó đếm không hết đầu ngón tay của lòng một một bàn tay ấy. ít lắm đối với những thị trường hiện tại mình nghĩ bạn nào mà thích trading thì chúng ta là bỏ một chút xíu ra để mua mua bán bán cho vui t 3 về lộ bán lợi cũng bán vậy còn không thì cầm tiền ngồi im rảnh quá thì đi uống nước uống cà phê hoặc là kiếm sách đọc ở thời điểm bây giờ thời điểm bây giờ mà sao mà kiếm lời được và từ khi mà đã quay ra sọc phái sinh đấy đánh phái sinh bạn nào mà đã sọc phái sinh từ đầu à, từ 7 tháng 4 bây giờ chắc kiếm được cuộc mớ lời cũng nhiều á à, đối với những cái thị trường mà nó nó đối với thị trường mà chuyển xấu như vậy á lời khuyên của mình là mọi người nên phòng thủ à nên uh, phòng thủ phòng thủ cổ phiếu đi nha đây à, sử dụng các cái biện pháp để mà các bạn phòng thủ cổ phiếu đi không là mệt đấy hiện tại uh, à, VPS đang có cái à, các cái app về à, đây phòng vệ phòng vệ tài khoản đấy vì hiện tại VPS đang có các cái app các cái công cụ để phòng vệ tài khoản á thì hiện tại bên mình à, các bạn nào có tài khoản VPS thì đều được cho mình thì chắc chắn là đã nhận được các cái email về hướng dẫn phòng vệ tài khoản của mình chủ động trong à, có bạn nào các bạn nào mà chủ động phòng vệ á, thì nó sẽ đảm bảo an toàn tài khoản hơn đối với những à, nhà đầu tư này đầu tiên là chúng ta phòng vệ bằng gì là sọt phái sinh này sọt sọt nha mình nhắc là lệnh sọt nha các bạn để lon đó nha các bạn đánh lệnh lon là là các bạn all in ta all in tài khoản ở trong thị trường đào trend á khi mà thị trường nó đi xuống nó đi trái chiều các bạn phát các bạn cũng rất là nhanh bị đứt tài khoản đó. rồi thứ hai là cộng đồng chia sẻ lợi ích tài chính Safi này đây ghép Safi này uh, chia sẻ rủi ro chia sẻ rủi ro với các bạn lỗ thị trường hiện tại mà mình nghĩ mọi người nên là chủ động phòng vệ tài khoản của mình để tránh à, tài khoản mà rơi vào cái cái cái, cái tình huống mà mà buộc bắt buộc công ty chứng khoán phải à, phọt sell tài khoản thì nó nó là, là rất là đáng tiếc hôm nay thì à, mình bên công ty chứng khoán VBS mình có gửi có gửi thêm email để hướng dẫn các anh chị phọt sell uh, chủ động phòng vệ tài khoản đó mọi người có thể à, tham khảo còn bạn nào có thắc mắc gì về về cái à, app Shopee hoặc là hoặc treo tài khoản thì cứ liên hệ với mình rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video này nha